chuyện tình yêu nào ai biết trước mãi sau thế nào từng hẹn em cùng nhau ta sống đến chẳng mai đâu thế nhưng ngày qua chẳng ai giận ai mà sao cứ xa nhau cứ hoài lặng lẽ cho nhau hai lối đi yêu thương chẳng khác chỉ một cơn mưa giữa ta thời gian xa cách nhau em dấu anh điều gì tình yêu đang ngấm em sao nói câu dừng đi mùa đông không có ai nhưng nắng xanh bên em ấm mỗi ngày nếu yêu sẽ thì xa cũng thế phải không rồi khi không có em anh phải sống thế nào anh phải làm sao chỉ là đau chút thôi sao có phải người ơi từ nay em hãy vui giữ lấy yêu thương em đã đánh đổi hãy quên đi anh nghĩ mùa đông không có anh những nắng xanh bên em ấm môi ngay nếu yêu dễ dàng thì xa cũng thế phải không quên đi anh nghĩ em làm được thôi